đằng sau vụ Trần Hùng, cựu Cục Phó Cục Quản lý Thị trường bị bắt giam. Ngày 17 tháng 8 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án bắt giam ông Trần Hùng, cựu Cục Phó Cục Quản lý Thị trường thuộc Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự. Vụ việc rúng động dư luận bởi lẽ Trần Hùng là nhân vật được xem là người hùng trên diễn đàn, truyền thông của đảng và cả trên mạng xã hội về việc chống buôn lậu, sản xuất, tàn trữ và buôn bán hàng giả không rõ xuất xứ. Ngoài ông Trần Hùng còn có 3 cán bộ thuộc Cục Quản lý Thị trường Hà Nội cũng bị bắt. Ít ngồi đáy giếng Trần Hùng sinh năm 1962 tại Hà Nội, tốt nghiệp Học viện An ninh cùng khóa với Thiếu tướng Phan Anh Minh, cựu Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh và Đại tá Trần Trọng Dũng, cựu Tổng biên tập báo Công an thành phố, con trai ông Trần Trọng Tân, trưởng ban tư tưởng văn hóa Trung ương khóa 6. Trần Hùng đã từng tham gia lực lượng công an một thời gian ngắn, sau đó chuyển ngành sang Bộ Công Thương. Hùng là mẫu cán bộ giàu có, thành đạt và rất giống Trung Con, tức Nguyễn Đức Trung, ở chỗ giỏi hùng biện, thích đánh bóng tên tuổi và đi đâu cũng có cả bộ sậu, truyền thông tiền hô hậu ủng. Vợ Trần Hùng tên Hoàng Thị Thu Hiền, sinh năm 1968, bà chủ của chuỗi siêu thị Bách Hóa có tên Daily Mart ở Hà Nội. Ngoài hai căn nhà lầu mặt tiền ở số 12-16 Tây Sơn, quận Ba Đình, vợ chồng Trần Hùng còn sở hữu nhiều căn khác đang được cho thuê rải rác ở thủ đô. Khối tài sản khủng của ấy có nguồn gốc từ đâu ra? Chắc sắp tới sẽ có câu trả lời. Trần Hùng được đánh giá là cán bộ sông sáo nhưng to mồm, bạo phổi, bảo thủ và độc đoán – hơn nữa, cộng với những mối quan hệ thân tình với nhiều lãnh đạo cao cấp cũng làm cho ông ta kiêu ngạo và xem thường các đồng liêu cùng các cơ quan thực thi pháp luật. Xuất thân là công an được đào tạo bài bản, nên Trần Hùng cực kỳ ma mãnh, lão luyện, rất giỏi trong việc cùng các cô, các phóng viên ruột để Pierre tạo cho mình vỏ bọc liêm chính trong sáng, hết mình vì công việc, vì cộng đồng. Năm 2012, Trần Hùng được Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bổ nhiệm chức Cục Phó Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương. Đến năm 2014 thì được đưa vào ghế Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389. Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận, thương mại và hàng giả được thành lập theo quyết định 389 của Thủ tướng Chính phủ gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389. Mặc dù chỉ là kẻ giúp việc cho ban chỉ đạo 389, chức danh bèo bọt, không hiện diện trong danh sách, một rừng những ủy viên ban chỉ đạo 389 là cán bộ cao cấp, nhưng Trần Hùng vẫn ảo tưởng quyền lực về chiếc áo mình được khoác. Tháng 4 năm 2015, Trần Hùng mang danh Ban chỉ đạo 389 dẫn một tổ vào tận Đồng Nai để kiểm tra công ty phân bón Thuận Phong. Thuận Phong thuê đất của K888 Cục Quân khí, Bộ Quốc phòng đóng tại Long Bình, Biên Hòa và quả quyết thuận phong sản xuất phân bón giả. Tuy nhiên, căn cứ thông báo kết luận điều tra ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương ngày 20 tháng 4 năm 2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra PC46 kết luận những sai phạm của công ty Thuận Phong chỉ ở mức độ hành chính, nên không có căn cứ khởi tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Ngày 16 tháng 5 năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính 1419 1419 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về 7 hành vi vi phạm công ty Thuận Phong chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Nhiều người biết Thuận Phong được Đinh Quốc Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các cơ quan tố tụng tỉnh Đồng Nai và một số cơ quan trung ương bao che dùng túng – nhiều người am hiểu nội bộ cho biết Trần Hùng tức khí vì ăn không được nên dựa vào thế lực của mình vẫn muốn làm anh hùng rơm đâm đầu vào đá. Qua ba đời thủ tướng, vụ Thuận Phong vẫn dậm chân tại chỗ, Trần Hùng vẫn tuyên bố đại loại như sẵn sàng cởi áo ra về, quyết đưa những kẻ bảo kê ra ánh sáng. Cùng với việc cung cấp thông tin, tư liệu cho truyền thông báo chí và các đại biểu quốc hội gây sức ép khởi tố vụ án, gây nóng nghị trường nhiều năm về vụ Thuận Phong đã làm khó chịu giới lãnh đạo cấp cao, những người luôn kêu gọi bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng. Rất nhiều bạn bè khuyên nhủ nhưng Trần Hùng bỏ ngoài tai, đến cấp trên của ông ta là Cục trưởng Quản lý Thị trường Trịnh Thế Ngọc và Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Trần Hùng cũng nhiều lần phát biểu xúc phạm coi thường. Một số nguồn tin còn cho biết Trần Hùng cùng phe nhóm cung cấp thông tin, tài liệu nhằm hạ bệ Vũ Hùng Sơn và bôi nhọ uy tín của lãnh đạo Bộ Công Thương. Vũ Hùng Sơn sinh năm 1989, được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tháng Giêng năm 2018, sau về giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Sơn là con trai của Vũ Mạnh Hải, ông chủ tiệm vàng Bảo Tín Mạnh Hải, thuộc tập đoàn Bảo Tín, cũng là cháu gọi ông Vũ Minh Châu, ông chủ tập đoàn Bảo Tín Minh Châu bằng bác ruột. Cho dù Bộ Công an đã có kết luận bác bỏ mọi tố cáo đối với Vũ Hùng Sơn, nhưng phe nhóm Trần Hùng vẫn chưa hết cây cú. Đơn thư vẫn cứ đều đều bay đến văn phòng Tổng Bí Thư. Nhiều người ví Trần Hùng như ít ngồi đáy giếng mà miệng ít cứ kêu quan quan. Quả không sai chút nào, Tại đại hội 13, khi Trần Tuấn Anh được bầu vào Bộ Chính trị, các cán bộ công tác ở Bộ Công Thương xì xầm rằng số phận Trần Hùng sắp an bài. Rời văn phòng 389, Trần Hùng về lại Cục Quản lý Thị trường. Đầu năm 2018, Bộ Công Thương thành lập tổ 344, lực lượng chống hàng gian, hàng giả thuộc Cục Quản lý Thị trường và giao Trần Hùng làm tổ trưởng. Chỉ mấy tháng sau, ông ta đã gây chấn động cả nước vụ con cưng. Tháng 7 năm 2018, Trần Hùng dẫn quân vào thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra công ty Con Cưng, một doanh nghiệp có hơn 400 cửa hàng kinh doanh mặt hàng mẹ và bé. Báo chí, truyền thông theo chân Trần Hùng đã đánh con cưng lên bờ xuống ruộng vì tội hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ. Thật ra trong vụ này, hai ông chủ trẻ đã không biết lót tay cho Trần Hùng thông qua các anh em ngoài xã hội của ông ta. Sau này Bộ Công Thương kết luận con cưng không sai phạm hàng giả buôn lậu như kết luận của tổ 344. Trần Hùng bị kiểm điểm phê bình mất chức cục phó quản lý thị trường hồi tháng 10 năm 2018. Khi cục này nâng lên Tổng cục Quản lý Thị trường, tuy nhiên thiệt hại mà hai ông chủ trẻ Nguyễn Quốc Minh, sinh năm 1980, tiến sĩ khoa học máy tính Đại học Georgia, Hoa Kỳ và Lưu Anh Tiến sinh năm 1982, kỹ sư điện, điện tử Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, từng là đội trưởng Robocon Việt Nam, đạt giải nhất tại Asia Pacific Robotics Contest năm 2005, phải trả là quá đắt. Con cưng bị người tiêu dùng tẩy chay và quê lưng, kinh doanh ngưng trệ, doanh thu giảm 70% và thiệt hại gần 100 tỷ đồng. Tháng 2 năm 2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh vừa ký quyết định số 304 Tổng cục Quản lý thị trường thành lập tổ công tác 304 do Trần Hùng làm tổ trưởng. Ngay sau đó, ngày 4 tháng 3 năm 2020, tổ công tác 304 do Trần Hùng dẫn đầu đã về tỉnh Bắc Ninh để kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại thiết bị quốc bảo. Ác nổi rừng nào cọp đó, quốc bảo đã chung chi quản lý thị trường Bắc Ninh thì Trần Hùng làm sao sơ muối. Tại đây, Trần Hùng chạm với Vũ Mạnh Hải, quyền cục trưởng, cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh, trước vẻ kiêu căng, sất láo của Trần Hùng khi xúc phạm, chỉ trích lực lượng quản lý thị trường sở tại và cho rằng công ty quốc bảo được bảo kê, Vũ Mạnh Hải đã lớn tiếng, chỉ mặt Trần Hùng, ông là cái thá gì mà chỉ đạo tôi? Sự việc rùm ben cả nước, cái kết hai ông đều bị khiển trách rút kinh nghiệm. Ngày 11 tháng 5 năm 2021, Tổng cục trưởng Trần Hữu Linh lại ký quyết định số 1444 quyết định Tổng cục Quản lý Thị trường thành lập Tổ công tác Quản lý Thị trường giao Trần Hùng làm tổ trưởng. Xuất hiện thông tin rò rỉ cho hay Trần Hùng đánh tiếng sẽ lên kế hoạch kiểm tra công ty nọ, cửa hàng kia để đánh quả trước khi nghỉ hưu vào năm sau nhưng vô tình nhằm trúng sân sau của một số đồng chí và đối phương đã ra tay trước khi chú ít kịp leo lên khỏi giếng. ít chết vì tiếng kêu. Quyền lực ở Trung ương luôn đan xen chằng chịt, phân tầng trong một nhà nước độc tài toàn trị. Từ nhà đỏ đến nhà xanh, từ quân đội đến an ninh, mật vụ đều canh chừng, dòm ngó lẫn nhau. Đặc quyền đặc lợi được phân bổ rành mạch, các phe nhóm chính trị được hình thành và họ sẵn sàng ra tay khi quyền lợi của họ bị xâm phạm hoặc xí phần. Dù là cán bộ trong quần máy lại có quan hệ với những tai to mặt bự, nhưng Trần Hùng đã cố tình không hiểu luật chơi hoặc có thể do tự tin đến ngông cuồng nên dẫn đến sai lầm nghiêm trọng. Đảng luôn giữ một bộ mặt đẹp đẽ, nhưng xem những video phát biểu mạnh bạo của Trần Hùng vô tình làm người ta dễ dàng nhận thấy một hình ảnh méo mó, một nồi canh 100% là sầu trong thiết chế công quyền từ trung ương đến địa phương. Từ vụ Thuận Phong đến Con Cưng và Quốc Bảo, nhiều người tin rằng chỉ vì không được chung chi thỏa đáng mà Trần Hùng đã bất chấp tất cả đóng vai người hùng trên mặt trận chống hàng lậu, hàng giả,